Đây là tôi khi đang roll banner map Chúng rồi, chúng lớn rồi, chúng đậm rồi Nhưng khi đến cửa hang mũi tên đỏ, hái sạch hoa đèn và thế là bị nó lừa do không có đủ ánh sáng cho cây nông nghiệp. <laughs> May quá vẫn còn một cửa hang Khi tôi đến cửa hang màu xanh, ánh sáng trần hang động tức ánh sáng tự nhiên rất nhiều để cây nông nghiệp phát triển Tôi đặt công trình ra rồi đi khám phá phong thủy, nó lại chơi khâm tôi tiếp Nhìn như vòng một của bà già, ánh sáng chiếu rọi lên nó như một đứa đang lái máy bay bà già Cửa hang bị lệch khiến mặt bằng bị thiếu chàng trai năm dạ. ấy. Đây là tôi khi chúng banner map. vừa kể xong câu chuyện của mình, một con người có nhân phẩm tốt sẽ được các thần ban phước, còn giờ với nhân phẩm này, tôi đã có được nơi ở cho căn nhà an toàn. Một căn nhà ít nguy hiểm và không lo về khoáng sản, khi nào no đủ khoáng sản rồi hãy xây thêm trên mặt đất, nhớ giải nén chấm .aaa file server cluster gạch dưới xx khi còn đang chọn nhân vật để khôi phục. Giờ đến phần hướng dẫn chính, chúc bạn may mắn. ok tôi vào số ngang chứ và thấy tôi vào số ngang chứ tại sao tôi lại đến đây vì map ở dưới đã không đáp ứng đủ các yêu cầu của tôi vì thế tôi đã nhấn tái tạo thế giới và tôi gọi đó là Roy Bundle Map với những bạn không sử dụng Mongazai bạn có thể coi tới hàng trăm hàng trăm hoặc là năm chục lần cho đến khi chúng Bundle Map vì cái map gốc sẽ có những diện khá là hẹp và thiếu, thiếu các điều kiện tiên quyết để phục vụ cho một thế giới tốt đẹp hơn và thế giới như thế giới mà, mà tôi muốn thì chắc chắn bạn sẽ muốn bây giờ tôi sẽ thực hiện các lệnh roadmap bạn cứ theo dõi bằng cách sử dụng các mũi mũi tên bạn đã sử dụng à, copy và sau đó tổ hợp tổ hợp phím CTRL cộng V để dán lệnh lên bảng cầu son bây giờ tôi sẽ thực hiện lệnh bây giờ chấm cho hôm thì tôi nhấn nút mũi tên kêu stream bonus đó khi có tiền ba trăm công tiếp theo lệnh mở mát và sẽ kêu lắp app nếu như may mắn cửa hàng nằm gần cửa cổng mà chắc mà nếu mà cửa hàng cần là cửa cào cửa đi xuống nhà các bạn thì chắc chắn là cái hot này cực kỳ không không lừng luôn ok bây giờ tôi đã xuống cable có các đề nguyện chi tiết sau bạn sẽ thấy khu có nhiều cỏ chứ khu có màu vàng vàng khu nhiều, nhiều cỏ mọc này tập trung một chỗ này rồi khu có nhiều cây mọc tập trung một chỗ này đó là khu vực chiến trời chỉ có loại ánh sáng trần hang động mới giúp cây nông nghiệp phát triển có các loại ánh sáng như sau ánh sáng trần hang động ánh sáng ban ngày trên mặt đất và ánh sáng từ à, việc gọi à, gậy gọi sao bao gồm sao lồng trắng và sao lồng à, sao lồng đỏ tức là dạng sao ánh sáng thì gian sao nè và ánh sáng từ chiến trời nè và ánh sáng chọn hành động chính là bài loại ánh sáng đó và ánh sáng của hoa đèn là sự giả dối đánh lừa bạn cây trồng cây nông nghiệp sẽ không thể phát triển chịu được cây cây hoa đèn tiếp theo tôi sẽ chọn một nơi để làm nhà rồi để tôi xem nè rồi như bạn đã thấy khu này cũng khá là có nhiều ao ép có khá là nhiều ao điều này có nghĩa là gì bạn sẽ không khi có bình nước thì bạn sẽ có cái để mà dập lửa cháy thì tất nhiên nó sẽ cháy thành than và phá hủy tất cả ngoài ra ngoài ra mùa đông thì ở trên mặt đất thì mặt băng sẽ đóng mặt hồ sẽ đóng băng tức là những ao sẽ bị đóng băng bạn cho bạn không phải múc nước ngoài ra việc trồng cây nông nghiệp bắt buộc phải có nước để tưới đó rất là thực tế cả bên à, ngoài, ngoài đời cũng vậy phải tưới nước cho cây cây nó phát triển tốt và cho sản lượng một cách tốt nhất với những ao ếch à, những ao cá làm bằng gần như vậy thì giúp chúng ta phục vụ cho việc trồng cây một cách dễ dàng hơn ngoài ra chúng ta có những ao lương ao xanh là những ao lương bằng à, phải muốn lương chứ như tôi đã nói lúc trước ba lương và một cục quái lớn thì chắc chắn sẽ là món sập ăn tớp cầm tớp một cục thôi và bạn sẽ ngất ngay tiếp theo là cách để đếm động đất chỉ cần nhìn kỹ cái bóng nếu bạn chơi liên minh huyền thoại đây là kỹ năng à, đất của vega tiếp tục thiên là thiên thạch đen vậy sẽ né được chứ rất dễ thôi chỉ cần đứng những nơi có sáng thật là nhiều rồi cái bóng sẽ hiện ra việc chỉ việc né thôi bạn thật sự giữ bình tĩnh và động chạy loạn như vậy, này chạy lên như vậy bình tĩnh nhìn cho kỹ nó tóc nó mắt to nhìn cho kỹ lúc đang né lúc đang né động đó thì vui lòng không đánh nhau chỉ việc tập trung né thôi bạn sẽ né thành cầm một cách dễ dàng ngoài ra bạn phải thấy cho chế cho mình giáp giáp cỏ cũng được giáp cổ cũng được nhưng mà nên chế cho mình giáp cẩm thạch giáp cẩm thạch thấp thuộc thứ chín là một chín là phần chắc sát thương một khoáng sản rơi trúng đầu mình thôi cũng đủ gây mất gây cho mình hai mươi sát thương ok nhưng mà tôi đã dịch chuyển tới đây rồi tôi đã đi được tới cái chỗ mà tôi đã hoạch định sẵn rồi đây là chỗ mà tôi đã hoạch định sẵn rồi bây giờ việc tiếp theo là chúng ta sẽ phát quanh bụi rậm các bạn viết chữ nhấn nút xếp sau đó click đất liên tục là cái hoa đèn chúng ta phải hái hết chúng để mà phá hoại ánh sáng bằng cái này chúng ta sẽ biết được ánh sáng thực của trần hay động rồi chúng ta nhỏ hết rồi như vậy chúng ta đã biết được ánh sáng thực của chúng là gì ánh sáng cái động cũng là thứ ánh sáng giả dối đo được ánh sáng giúp cây nông nghiệp phát triển chúng ta sẽ sử dụng cách này đó nhưng mà sao thấy chữ icansi chứng là chứng tỏ dùng ánh sáng nó không được tính web icansi là dùng ánh sáng này sẽ được tính nhưng mà có một số trường hợp thì cây nông nghiệp sẽ bị stop roll cho nên là của năm mươi mưa hay sương hơi bạn và icansi là ánh sáng này không được tính nha và cái này chúng ta sẽ đo lượng ánh sáng nào và nhân vật sẽ đo báo icansi này icansi này icansi này do có những cái nấm này chúng ta sẽ đốt đất của ruby nha tiếp theo bạn sẽ đo cho mình mặt bằng nhé chúng ta sẽ tiến hành đo mặt bằng bằng cách sử dụng máy xe đất này một hai ba bốn năm ok điểm trên một ô đất này một ô đất sẽ là bốn ô này mỗi ô đất sẽ là chín ô chín ụ đất ở trong cây này một này hai ba ô oh, bạn thấy cái chỗ này tốt chứ ba này rồi bốn này năm này rồi xây quẹt ot đó chỉ chờ lại hai ổ ở cửa cửa, cửa, cửa hàng thôi nhé như bạn thấy chỗ này rất là tối không được nhé này ai taxi này đó chỗ này bị bị lủng hơn lỗ này rồi bạn nhìn chỗ này có nghĩa là gì bạn nhìn thấy nó có chuyển vọng không nhìn nó ok không thì còn vội gì chúng ta sẽ thử thôi và chúng ta đếm này rồi hai ô này nha tôi bỏ hai ô này nha một hai ba này năm này ok này và chỉ là vừa này rồi đừng có xa quá rồi một ô này một ô này hai ô này ba ô này ok này bốn ô này rồi năm ô này ok đúng luôn rồi hình chỉnh lại rồi thả ra chúng ta sẽ test ánh sáng trước để xem nó có phù hợp không theo bạn chế cho mình một cái sàn rồi chế và chế cho mình một cái cuốc rồi chúng ta sẽ à, chặt một cái nữa chúng ta sẽ tập trung tới ánh sáng địa trước nhé còn nhấn nút space để mình đào vì nó hơi bị chậm đúng không thì tôi sẽ sử dụng giữ nút xếp sau đó bạn ke giữ cái chuột phải rồi kéo ra bằng cách này có thể đào được gốc cây luôn tất nhiên bạn sẽ không được vượt qua 6 ngày trong quá trình test nếu không số ngày bắt cấp sẽ các bạn sẽ không mất đi ngày một số xếp ra bất chấp chỉ có là một ngày thôi các bạn sẽ cho bụi để mà sẽ các bạn có những người chơi khác và họ sẽ không bị kẹt số ngày thời gian mùa đông sẽ là 15 ngày nhưng mà chúng ta chỉ hai ngày mùa thu thôi cho nên speed luôn khá là vất vả rất nhiều việc để làm trước khi mùa đông đến rồi phải giữ nút xếp luôn phải dạ, chịu dạ. rồi nếu mà bạn bị như mình không thể đạt được hai ra chứng tỏ là đang có cái gì đó thì chế về vì vậy chúng ta sẽ chế cho mình một cái dễ dễ sẽ đất rồi chúng ta chĩa ra đây là cái tội lỗi game này hay chặt hay cầm kích thích sau khi quá trình phát triển nó đầy đủ tất nhiên sẽ có cỏ dài tất cả đều ngẫu nhiên nhau phẩm cả vậy là nhau phẩm các bạn ạ rồi tôi sẽ chọn đây luôn rồi ok sau khi mà chúng ta đã chọn được nơi làm nhà thì cũng đã đặt hết uh, năm mấy xe đất ra thì chúng ta sẽ có được diện tích chuẩn như vậy ha. và chúng ta sẽ quan sát cái phần test nha test cây có phát triển không như bạn đã thấy cái thời gian nó bạn đang tính hay không thời gian bạn đang chạy chứng tỏ là cái này ok này. cái dầu khu này ok này, tôi đã chọn một khu khá là ok này, chọn một góc nha à, tôi chọn góc thứ hai nữa là bạn cũng thấy cái khu ao chứ rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái khu công cụ à nó chế về bắt nó bạn phải nhớ chưa rồi bạn nó trạng thái một store trạng thái nó cần cần cầm cứ cứ cây còn hát này là tôi phải nói chuyện nó còn trạng thái kill shot là đang bị cỏ dại đang bị cỏ dại nha hầu hết tất cả chúng bị ảnh hưởng đến sản lượng của cây trồng tức là cây nông nghiệp chúng đều bị ảnh hưởng là bởi các trạng thái stress shot nếu mà không đắp không không tiêu diệt các cái cái shot này thì chắc chắn sẽ không có được sản lượng cây cao nhất và không không thể nào lên được cây khổng lồ sẽ cho sai cây sản lượng thấp các bạn chúng ta cần phải chuyển chúng rồi con tôi sẽ ở dưới này thì mặt nước sẽ không bao không bao giờ đóng băng được một mùa đâu đảm bảo luôn đảm bảo với bạn luôn với số lượng ao nước như này chúng ta còn có câu cá nữa Đó. hai năm điểm đó Masto anh em thấy em bị Masto chưa đủ nè và cái túi em chú ý chỉ số water nha cây phải cứ tưới nó cũng là ảnh hưởng tới khả năng này phạt tin sinh trưởng cây nhé nó nó hết một cơ này nó khoảng một lúc sau nó nhận được nước này nó nó đã nhận được nước này bạn thấy chỉ số nutrient chưa chữ F là Otoma C là chỉ số dinh dưỡng cho compost và 25 là chỉ số dinh dưỡng manual nhưng bạn phải đáp ứng các chi số dinh dưỡng này mỗi cây có cái chỉ yêu cầu khác nhau nên bạn bạn phải đáp ứng đủ cho nó rồi bạn cũng thấy chứ ok này nó thời gian điều trị nó này nó tôi ừ, chẳng qua làm test cho bạn xem thôi để bạn muốn làm sao bạn làm nhé tức là bạn chắc chắn là nó lên làm hay mình không đó bạn thấy chỉ số sáng ok đó các bạn sáng như vậy thì các bạn cũng đã thấy rồi cũng bán ra được thế nào cũng ok rồi đúng không rồi rồi nó điều chạy hết tất cả thời gian được tính bất kể sáng hay chiều ha ok đó lưu ý bạn chỉ có um, 5 ngày thôi từ 1 đến 5 ngày nếu mà nó sang đến ngày thứ sáu thì cái xếp bạn phải rô mắt trở lại chưa lại thì chỉ có là ngày hai thôi theo bạn thử lưu ý để đảm bảo làm sao cho nó về ngày một vì chúng ta chỉ có 20 ngày vào một thu nếu mà bạn không kịp vào một đâu thì bạn sẽ chết chắc một ngày thôi cũng là rất là quý giá các bạn vì tới ngày thứ 19 là bắt đầu hết trời trời bắt đầu cái trời thấy nó lạnh rồi